rồi rồi sao rồi sao không đưa thì đưa đi trời ơi thiệt khổ thiệt là khổ cái bà này thiệt trời ơi thiệt thiệt cho cái bà tám nè đã bán gà là, là bán rẻ rồi vậy đó mà còn lúm thêm cái chiến dịch nữa sợ bà luôn á hai chị vậy lắm ăn cái ghê nói vậy mà không mời tiếng đó trời ơi không cảm ơn chị bảy ơi tại vì em đang xui ăn cái người trứng ăn mới hết ở đồ ăn mới hết xui chị ơi cho chị theo đuổi rồi đang đi nè bà ơi nhìn hối dữ vậy chị tư ơi chị tư trời ơi chị tư kêu chị hoài nãy giờ chị ngồi ở đây chị không lên tiếng gì hết trơn chị đi trời tám một rưỡi á hả chị đâu đây trời ơi bị thèm trứng gà chị tư hôm qua đây em kêu chị chia cho em chục trứng trứng gà đâu có qua đi mua bà ơi trời ơi chị chị với mày sót nhau mà em hả nói thiệt chị luôn em là con gà kêu chị thấy con nay luôn chị ủa bữa cho bá mãi luôn kìa chị trời ơi con cái ổ gà không mà cũng hỏi tới hỏi lui hoài thôi đi ra đi chia bà đó ngoài đó đó ra ngoài đó đó lấy dạ em chia bà lỗi đi à cảm ơn chị ê ê ê mà nói quay lại quay lại trời chia chia chứ trả tiền chứ trời ai cho không A few moments later. Dục chất nhiêu tiền vậy Tư? Bao nhiêu nó cũng quên. Trời ơi, tôi lấy ghẻ mà thôi ơi, 30 ngàn thôi. Trời ơi, thiệt bức ruột. có mấy đồng mạc mẻ hả? Nhanh, nhanh, nhanh, đi. Chị Tư, cái đó của 30 ngàn hôm đêm có 28 ngàn thôi, chị lấy đại, chị Tư còn 2 ngàn cho em luôn đi trời ơi đã bán rẻ rồi mà còn bớt xuống tắt nữa khổ ơi là khổ nó đi đây tôi bớt cho bà đó rồi rồi sao rồi sao không đưa thì đưa đi trời ơi thiệt khổ thiệt là khổ cái bà này thiệt là <laughs> trời bán cho bà có mấy cái trứng gà mà làm quá trời quá đất rồi mệt à điếm này có đủ không chị em sao khổ cho bà ghê luôn á trời ơi ổng cái tiếng vịt nó kêu xin chị Tư Chị Tư ơi, thấy trong cái ổ gà này nó có trứng vịt thì chị cho tôi luôn nha Trời ơi, thiệt, thiệt cho cái bà Tám nè Đã bán gà là, là bán rẻ rồi Vậy đó mà còn lấm thêm cái chiến dịch nữa, trời bà luôn á Lụm lụm lụm lũi ơi, nhanh nhanh nhanh nhanh lên Đi cái đi, đi ơi, họ bắt đầu rồi bây giờ đó các bạn khi xui thì dễ trẻ thường làm gì hả tắm gùi người ta hay rủ nhau đi ba còn còn những người lớn tuổi thì sao cũng đi ba luôn vậy trời ơi trước đây là kinh nghiệm đầy mừng người ta hay không mười chú bằng thịt lộn mười chú bằng thịt lộn mười chú bằng thịt lộn mười chú bằng thịt lộn sẽ xui đó <laughs> tám một gùi và mình thường khi xui thì sẽ ăn 10 cái trứng hột gà nướng nha các bạn đây Bây giờ mình đang đổ trứng vào, tám một vừa có trách nhiệm là đập trứng và đưa trứng cho mình nha các bạn Nè Đây, tiếp cái trứng thứ hai Nắp mạnh ra nó mới ra nha các bạn Mình đã đổ lên xong rồi, bây giờ mình sẽ đánh cho cái lòng trắng và cái lòng đỏ nó hòa quyện vào nhau à, Tám một vừa đi uh, rửa, rửa cái uh, vỏ trứng đi

bây giờ táo một cùi sẽ à, cho nêm nếm mọi nêm nếm gia vị nha các bạn tôi sẽ bỏ một muỗng rưỡi bột ngọt cái muỗng một muỗng đường chảo tùy theo khẩu vị thì giống miền tây của mình á thì hay xài nước mắm hơn là muối giờ mình sẽ bỏ một muỗng rưỡi nước mắm nó đậm đà và tùy theo sở thích của mọi người thích ăn chay hay là không chay gì đó đây tôi chỉ cho bỏ một muỗng đi về được chưa thấy lỗi? được rồi bây giờ mình đã đánh đều hết rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái lá chuối này các bạn mình đổ ngược lại trứng gà đang mình đã chỉ áp nha các bạn chỉ cầm đem đổ cho cho dạ đây mình lưu ý cái phần à, đổ đổ trứng này là mình đổ à, một phần ba thôi nha các bạn tại vì khi mà đổ đầy quá thì nó sẽ à, khi hấp lên nó chín nó sẽ tràn ra ngoài rồi được chưa ok rồi mình đổ chừng hai muỗng rồi chết rồi anh lên rồi bây giờ mình sẽ đổ tiếp ok ok rồi bây giờ mình đổ trứng vô xong hết mấy cái ly rồi bây giờ mình sẽ à, để vô đây sắp vòng vòng nữa mình chuẩn bị để lên bây giờ mình bếp hấp mình sẽ chuẩn bó tâm yên tâm không sao đâu đủ mà bí mật nó nằm ở chỗ này <laughs> tôi thấy bà làm hồi nó đổ hết á không bao giờ đổ đâu không bao giờ đổ đâu và chủ chính là cái dốc này ngày đó mình đi võng cái dội nhớ không nãy giờ thì bây giờ mình đã luộc trứng gà xong rồi trứng gà rất là đẹp đẹp rất là trẻ trung đây hơi bị xinh xỉu nha lần đầu làm mà ờ, mình có chút sai sót chứ nè bà nó nóng quá chứ như cái trứng này đây <laughs> nóng quá bây giờ hai chị em mình ừ, đang ngồi thử coi này gọi là xương khói đồng quen nè đó không nói chung là em nào anh ấy cũng đẹp trơn có chút cái nào mà đẹp rồi xong luôn đây các bạn mình nấu nó gần chín rồi nhưng mình dạ dân à, mình nghĩ nó là nó sẽ ngon tại à, tại các bạn nhìn thấy vậy thôi chứ ở trong nó nó rất là ngon mình nghĩ là cái này nó sẽ ngon hơn khi mình mua ở ngoài tại vì đồ mình làm nó sẽ ngon hơn thì ra thì cái đó chỉ là ngụy biện của tám một mùi khí lũi thôi đây cái trứng này bây giờ mấy cái trứng này chín rồi bây giờ mình sẽ gấp ra có một số trứng nó chín đây coi như cái trứng này mình nghĩ nó chín rồi này chín rồi cái nhạc kia còn gì nữa à đây gấp ra hai trứng cái trứng bên kia kìa đây nó hơi khác nhưng mà nó sẽ rất là ngon nha các bạn nó rất là nóng em đẹp nhưng mà em hơi đau nha oh. cái trứng này như nó sinh ra cái vỏ nó không để cho con người tách hay gì hết trời chị đổ bên kia sao rồi tách cũng nóng nè chị mà tôi tách được tôi bên đây tách vẫn được nhưng mà tách không đầy. chấm muối mời các bạn nha ừ chấm muối nó mặn quá muối mặn quá để ăn không mà nó ngọt quá đây là hột gà bông lan hột gà nướng bông lan đây là thành quả sao mục từ như cái gì chứ làm dài cái gì à, ờ, nóng Đấy, cầm lên mình ăn luôn Cầm gì ừ, Ngon thiệt nói không nên lời ngoài chữ hai chữ tuyệt vời thôi Vui hai chữ rất là xuất sắc ngon à. ờ, vô tình đụng vô cái trứng nhẹ quá ngon quá không Ăn trứng nướng mà y như trứng hộp vịt lộn nha các bạn Cái gì Thì nóng quá Nó không dịch được Biết là phải mường cái bụng Ngon quá các bạn ơi Lần đầu tiên làm mà về là ok quá rồi teo không được thôi mời các bạn nha các bạn thành quả của tụi mình đây này đây mặc dù có những cái trứng khác nhưng mà có những cái trứng được ăn rất là ngon luôn ơi nóng ra cặp áo bớt nóng thiệt Thằng Tám nãy giờ bác ăn có một cái trứng mà ăn hoài nãy giờ không hết Ăn cái thích tự nhiên cái đổ vô đây luôn chơi vô gì ta Bà tám mà hậu độ quá các bạn ơi Mà dù sao bánh trứng cũng hết rồi Dịch nguyên chất nha các bạn Mình sẽ ăn cái trứng dịch này nữa là sẽ video kết thúc nha À nóng Sao? Cái, cái trứng dịch này mới mới nướng ra luôn đó Bây giờ nó nóng quá các bạn ơi gì cho bạn thấy nè bạn thấy gì trong cái trứng không cái lọc của nó đó wow đây à à ờ, nóng múc con gà nóng quá các bạn ơi bạn không mà không nói gì hết trơn vậy có nói mà một rồi đâu mất tiêu nữa nè các bạn ăn chiến dịch nè tao sao tao lũ <laughs> ngon quá cái trứng này cho nó lanh vậy vẹt bát cái gì cái nết của bạn muỗi ăn có một cùi với cái lũi ăn gì mà coi bộ bỏ áo bộ dưới người chàng hả nóng quá chị bởi ơi ngon không mà làm dữ hả trả lời đây nó trả lời chị bảy rồi ngon ngon chị ơi à. dưới ăn nữa hả lên dưới còn bà đó bà dễ thương bà đẹp ghê luôn dễ thương ai chị vậy nói ăn thấy ghê nói vậy mà không mời tiếng đó trời ơi không cảm ơn chị bảy ơi tại vì em đang vui ăn với người trứng ăn mới hết ở lộn ăn mới hết luôn chị ơi cảm thì bữa nào em luộc cho chị ăn ha láo ăn á không có đâu chị ơi ở ờ, bạn clip uh, học gà nướng của mình đến đây là kết thúc nha các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy cho mình một đăng ký nha Xin chào, mình sẽ trở lại với những món ăn khác và ngon hơn nữa. Xin chào thằng kia kiết bời đặng xả xui đặng hồi người ta xin nữa là không có xả xui được á ai nói gì quá vậy à, cái gì nói à ăn là phải ăn cho hết hiểu không ăn rồi bỏ còn uống cái gì nữa đó hello các bạn là clip hậu trường à, bà tám một người nãy bà nói là nướng trứng thôi con ăn không nổi con ăn chỉ có hai trứng thôi một trứng thôi mà giờ nè giờ hỏi thử lại là nãy trên sóng thấy bà ăn nhăn mặt từ nhiều khi à, khán giả nói là không ngon giờ bà dạ. nói coi ngon không ngon chứ nhưng mà ngon quá rồi làm à, nuốt luôn nguyên dĩa phải không đường với các bạn làm sao rất là nhiều nước à ăn thôi nhiêu tôi sẽ ăn đúng mấy nhiêu thôi mà đây món nào ngon quá thì ăn